hai cô ấy chẳng quan tâm gì mấy chỉ cần một người để yêu thương lúc này ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà cô ấy hay buồn lúc mưa